các bạn rất là nhiều giá đặc biệt thì hôm nay ra 81 nhất to thể ra 62 về cái lô tô thì ngày hôm nay cũng không đồng đều đầu 7 và đít không bị câm đó cái đầu 4 thì ngày hôm nay rất là rực rỡ luôn à, với um, ba nháy 47 này đó cái cầu lô hai nháy thì ngày hôm nay có 81 và 48 đó à, cái lô cặp thì hôm nay chỉ có duy nhất cặp à, 6886 đó đặc biệt thì ra 81 rồi à, thì à, đặc biệt cái đề 81 này và cái đề chạm 1 thì cũng không ngoài cái dự đoán mình dành cho các bạn ở trên video ngày hôm qua mình sẽ mở lại cho các bạn xem nhé thì ngày hôm nay cũng rất là vui khi mà à, đề hôm nay thì chúng ta ăn được đề chạm một chỉ có hơi đáng tiếc một chút khi mà mình chưa tiếp nối được cái cầu bạch thủ vip cho các bạn và ngày hôm nay thì cái cầu bạch thủ vip nó bị tạm ngưng một chút thì các bạn cũng hãy thông cảm cho mình nhé hôm nay chúng ta ăn được đề chạm một thì cũng khá là ok rồi thì ngày hôm nay thì mình sẽ cố gắng là uh, soi xét cầu kèo thật là ok sẽ lấy lại phong độ để ngày mai thì có thể là đưa các bạn về bờ rực rỡ rực rỡ với cả lô lẫn đề các bạn nhé hy vọng là như vậy đó mình xin được chúc mừng các bạn thêm một lần nữa à, còn bây giờ thì mình sẽ đi vào soi cầu chốt số cho ngày mai hy vọng là ngày mai